Hôm nay à, tôi à, tiếp tục à, muốn hướng dẫn và giới thiệu với anh em về một cái bộ sản phẩm chơi tài xỉu hoàn toàn không có tang. Tôi nói luôn khẳng định nhé, đây là sản phẩm này là hoàn toàn không tang nhé. <clears throat> và cái sản phẩm tôi muốn giới thiệu với anh em ấy, nó gọi là máy báo sóng không dây. Nó là một loại báo dung nhưng mà không phải là báo dung có tang là báo dung không tang báo dung không tang gọi là như nào báo dung không tang ờ, trẻ ra không có gì soi đèn thoải mái bao nước muối bao nam châm bao đèn thậm chí trẻ ra tôi đã nói trẻ ra thì anh em ừ, cho anh em cũng biết đúng không khi vào chơi ấy, mình chỉ cần đưa một cái ờ, bộ hột này vào như này thôi hột hoàn toàn bình thường tôi thử nam châm cho mọi người xem nhé thử nam châm và thử đèn đây hồ thủy bao trong rồi tôi sẽ thử đèn cho anh em xem này. Đây. hột bao trong suốt không có gì cả dĩa nắp hoàn toàn bình thường anh em nhìn nhé đúng nhá bao trong suốt luôn và bây giờ tôi sẽ sử dụng một chiếc máy này. khi vào sử dụng ấy, mình chỉ cần cầm chiếc máy trên tay thôi và nó sẽ báo cho chúng ta biết tài hay là về xỉu qua cục dung này bây giờ tôi sẽ thử cho anh em xem này còn dĩa nắp này tôi là luôn anh em dĩa nắp hoàn toàn bình thường nhá. bởi vì sao tôi sẽ sử dụng ba cái này ba cái loại uh, nắp và ba loại uh, dĩa khác nhau đây đây nó là một cái uh, để đựng uh, gia vị này bây giờ tôi sẽ thử cho mọi người xem cái tính hiệu quả của cái bộ sản phẩm máy báo dung này nếu mà nói là bảo là tuyệt đối 100% thì là không thể được bởi vì không có cái gì là tuyệt đối cả nhưng mà nó được 80 85 đến 90 phần trăm 85 đến 90 phần trăm đây tôi sẽ thử cho mọi người à, xem nhé Đó, như tiếng này tiếng này xỉu ấy tôi xoay tôi xoay cái màn hình tôi xoay lại cái chân quay cho nó rõ ràng cho anh em dễ nhìn tôi như tiếng này xỉu anh em này 136 xỉu này như tiếng này tài anh em nhé 346 này tài 13 điểm này như tiếng này, này tiếng này xỉu này sai một tay tiếng này thì khẳng định xỉu 100% luôn này đó, 133 anh em nhé đúng không ạ để tôi ờ, thử sang cái dĩa này như tiếng này tài này tài có lục luôn này đó hai con lục liền nhé tiếng hai xỉu anh em nhé một hai bốn này tiếng này tài này khẳng định trăm phần trăm tài tài có lục này đó bốn năm sáu nhé tiếng này xỉu anh em nhé 134 này xỉu 8 này như tiếng này tài nhé tài khoảng 12 đến 15 điểm tài 11 này đánh số thì đánh cái tầm khoảng tranh nhau khoảng 3 đến 4 số là ok ngay cái ngày tài anh em nhé vẫn là tài có lục này Đấy. không phải tài nhưng mà xỉu nhưng mà xỉu 10 nhưng mà có lục tiếng này thì xỉu này xỉu 100% luôn này đó hai ba năm này chỉ cần đưa bộ hột vào thôi mình không cần phải làm cái làm gì cả chỉ ngồi ngoài và quan sát và đánh nó sẽ có hai cái ờ, mức độ dung <clears throat> không rung thì nó sẽ lên xỉu mà rung liên tục ấy, hoặc là uh, dài là nó sẽ lên tài còn không rung hoặc là rung ngắn nó sẽ lên xỉu nhân tiếng anh xỉu ấy một ba ba tiếng anh xỉu anh em nhé một hai năm này xỉu tám này tiếng này tài tài trăm phần trăm luôn này tài có lục này đó hai bốn sáu này bây giờ tôi sẽ cuộn gọn cái à, bộ hột này à, cái, cái báo ấy báo dung lại và tôi sẽ thử cho anh em xem cái mức độ dung nó như nào đây nó là sản phẩm nó như này đây đây anh em này đây là cục dung còn đây nó là cái máy báo dung này đây nó gọi là máy cảm máy báo dung máy báo sóng không dây bây giờ tôi sẽ thử cho anh em này xem có phải gần nó sẽ rung à, lên xỉu nó sẽ rung à, nhẹ hoặc là không rung còn lên tài nó sẽ rung khỏe à, và rung liên tục không rất là dễ đánh bây giờ tôi sẽ để Đó. như tiếng này Đấy, anh em nghe nhịp rung không đó đúng không ạ như tiếng này xỉu này đó một một hai đúng không tiếng này không rung nữa đó thỉnh thoảng nó mới rung một cái thôi đó nó là không rung không rung liên tục như tiếng này tiếng này vẫn là xỉu nhá đó xỉu 10 145 này tiếng này vẫn tiếp tục là xỉu này vẫn là 145 này thỉnh thoảng nó rung cái nó vẫn là xỉu nhá Đấy, 332 này đó anh em nghe này, nghe âm thanh này đó nó rung liên tục đúng không tiếng này là tài này. 245 đúng không rất là chính xác Đó, anh em nghe thấy rung liên tục không đây đó rung liên tục như thế chắc chắn là tải 100 trăm đó 356 không Đấy, như tiếng này xỉu rồi chính xác đúng không thì đấy là tôi <clears throat> vừa giới thiệu với anh em về cái bộ sản phẩm máy báo dung ờ, máy báo sóng không dây như thế thì anh em nào có nhu cầu tôi vẫn liên hệ có liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại trên nhé 0942 031 414 và 0931 031 414 xin cảm ơn anh em đã theo dõi clip này chào tạm biệt tất cả anh em